đại từ Chí tâm ma đảnh lễ pháp phật sâu màu trắng gì à hơn người à, trăm à ngàn muốn muôn kiếm khó kinh bố thí thân mạng cầu vô thượng vô đề bây giờ đứng như lai sáu xấu liền nứt toạc ra một ngôi tham bày bao vọt ra với lưới báu trang nghiêm ở bên trên đại chúng thấy vậy rồi sinh lòng hữu bây giờ đứng thế tôn liền đứng dậy đánh lễ đi nhiều quanh bên phải táp rồi tuyệt đẹp bạch rằng bạch thế toàn có cái hộp bảy bảo được trang trí bằng nhiều châu rằng thưa trong hộp có xá lời màu sắc đẹp lạ thường đức phật nói này A Nan Đà ông có thể mang xương của vị đại sĩ này lại A Nan Đà liền lấy xương ấy dâng lên đức thế tôn đức thế tôn nhận rồi bao vị tỳ khéo rằng các ông hãy quan sát ra lời của bồ trí tâm chắp tay cung kính đảnh lễ xá lời khen chưa từng có a nan đa đảnh lễ dưới chân đức phật bạch rằng bạch thế tôn đức như lai đại sư vượt lên trên tất cả được sự cung Phụng thường dùng chánh pháp để giáo hóa dân chúng nhân dân đông đúc không có oán định hoàng hậu của vua Yeah. ly biệt khắp cả thân tâm đều hoan hỷ sẽ được các công đức thù thắng các vị vương tử đều nói việc suy nghĩ của lòng mình rồi tiếp tục đi về trước tây con tình sẽ quay lại ăn thịt con vương tử tan đọa hỏi rằng con hố này thường ăn vật gì thân mạng mà cứu giúp sự đói khổ ấy vì phương tử thứ nhân nói rằng tất cả sự khó bỏ không gì hơn thân mình phương tử tán đoạn nói chúng chàng lại nghĩ rằng thân này của ta hàng lâu lắm bẩn hôi mũ cháy chẳng đáng yêu cung cấp đồ dùng sự ăn mặc voi ngựa xe cổ và của cái thân thể vô thường pháp biến hoại chẳng cầu có được có giữ gìn tuy cung dưỡng nhưng oan hài cuối cùng bỏ ta chẳng biết ân lai nữa chẳng bền đối với ta vô ích đáng sợ như dặn chẳng sạch như phân hôm nay ta sẽ khiến cho thân này tu hành nghiệp rộng lớn ở trong biến sinh tử làm chiếc thuyền lớn từ bỏ ra coi luân hồi chẳng lại nghĩ rằng nếu ta xả bỏ thân này tức là xá bỏ vô lượng bền giữ ung thư trăm ngàn sở hại thân này chỉ có đại tiểu tiện lợi trắng bền như bọt nước chỗ tầm trung của các loại trùng do mạch máu gân xương cùng nối liền nhau rất đáng trang ngại vậy để ta cần phải xả bỏ để cầu niết bàn vô thường hoàn hảo vĩnh viễn lìa khỏi sự sợ hãi lo buồn vô thường khổ não chấm dứt sinh từ căn đứt các trần lụy dùng xứng định tuệ huân tu viên mãn trăm phương trang nghiêm tài nhất thiết được chư Phật khen người đã chứng đắc rồi thì thí cho các chúng sinh vô đường pháp lạc lúc đó vương tư pháp thể nguyện dung mãnh rộng lớn niệm đại bi càng tăng thêm nghĩ đến hai người anh chẳng lo sợ lòng khó giữ mà chẳng đạt kết quá việc mình muốn thực hành vương tử liền thưa ai anh đi trước còn em sẽ đi sau bây giờ vương tư tan đọa trở vào trong rừng đến chỗ con lao đồng xa bỏ thân phàm phú ưa thích Bồ đề không lo không phiền não niềm vui của những người có trí chúng sinh ba cõi khổ mình mong ta nay cứu vớt kiến an làm lúc đó vương tử nói lời này rồi để thân nằm yên trước hổ đói những do vì từ bi của Bồ Tát nên con hồ không thể làm gì Bồ Tát thấy vậy liền lên núi cao gieo mình xuống đất nhưng các thần tiên đỡ lấy vương tử nên không bị thương tổn vương tử lại nghĩ hồ đã gầy yếu chẳng thể ăn thịt được ta ông liền đứng dậy tìm dao rốt cuộc cũng chẳng thể được nên liền dùng che khô đâm vào cổ cho chảy máu rồi tiến gần đến bên hồ lúc đó đại địa chấn động sâu cánh như gió tuôn nước trào chìm đắm chẳng yên mặt trời không ánh sáng giống như trướng la hầu các phương bóng tối bao phủ không còn ánh sáng nữa trời mưa nhiều hoa quý và bột thơm vi diệu rơi xuống đây khắp trong rừng bây giờ trong ngư không có các thiền chúng thấy việc này rồi tâm dẫn tùy hỷ khen chưa từng có điều cùng khen rằng hãy thay bậc đại sĩ rồi liền nói kệ đại sĩ cứu giúp khởi tâm bi chúng sinh bình đẳng như con dùng mạnh hoan hỷ không tham tiếc xả thân cứu khổ phương có bạn nhân định đạt chân thương thù thắng lìa hẳn sinh từ các buộc ràng chảy máu liền niêm và ăn thịt cho đến hết chỉ còn lại xương bấy giờ vương tử thứ nhất thấy đất chấn động bảo người em thứ rằng sông núi đất đai đều chấn động các phương tối mặt trời không sáng hoa trời rơi đây khắp hư không nhất định em ta bỏ tan đóa từ bi ta thấy khổ đói kia thân yếu gầy sợ dọc ngang máu chảy thành bùn thấm bẩn cả đất lấy rồi ngất đi không còn tỉnh táo gieo thân mình lên xương hồi lâu mới tỉnh lại họ liền đưa tay lên không thương thảm thiết rồi cùng than rằng dung bảo em tuân tú cha mẹ dân yêu thương sao cùng nhau đi dạo mà chẳng về bỏ thân nếu khi cha mẹ hỏi chúng ta đáp sao đây thả nên cũng bỏ mạng còn hơn giữ thân mình hai vương tử buồn không ao não bỏ đi những tùy tùng của hoa nhau tìm kia mấy giờ hoa ngầu ngủ trên lầu cao ba năm mơ thấy tương trăng lạnh bị cắt nai vũ răng bị dùng có ba con chim bồ câu mà một con bị chim mưng bắn hai con bị kính sợ khi đấng phu nhân liền thức dậy lòng dân sầu não nói lời như vậy vì sao hôm nay đất chấn động chấn động cả sông núi cây rừng mặt trời không sáng như che phủ khi mắt nhây vũ động là thường lòng như tên bắn yêu khổ chẳng tốt ngắn có điều tai biến khôn thương nai vũ của hoàng hậu bỗng nhiên chảy ra sữa bà nghĩ điều này nhất định có việc khác là có thị nữ nghe người ngoài nói rằng tìm kiếm vương tử đến nay còn chưa được lòng dẫn kinh sợ liền vào trong cung thương rằng thưa nương nương nương nương có biết không bên ngoài nghe yêu người đi khắp nơi tìm kiếm vương tử tìm khắp mà chẳng được hoàng hậu nghe rồi vô cùng lo buồn nước mắt lưng chồng đi đến chỗ vị đại phương tâu rằng thưa đại phương thiết nghe người ngoài nói như vậy đã mất đứa con yêu quý nhỏ nhất của thiếp rồi nhà vua nghe lời này rồi kinh hoàng thân sắc nghẹn ngào nói khổ thay hôm nay ta đã mất đứa con yêu nhà vua liền gạt nước mắt an nỗi dỗ danh hoàng hậu bảo rằng này hiến thế nạn chớ lo buồn chúng ta hãy cùng nhau đi tìm kiếm đứa con yêu nhà vua cùng đại thần và các dân chúng liền cùng nhau ra khỏi thành mọi người phân tán đi khắp nơi tìm kiếm không lâu sau có một đại thần tấu vua rằng nghe tử còn sóng xin bể hạ chớ lo buồn vương tử nhỏ nhất thì hiện nay chưa tìm thấy nhà vua nghe nói buồn than rằng khổ thay cố thay mất đứa con yêu quý của ta khi mới có con ít vui mừng sau khi mất con nhiều lo khổ ta được sống lại nhiều mất thân ta chẳng thấy khổ Hoàng hậu nghe rồi buồn khổ đau đớn Như bị chúng tên bà than rằng Con ta ba đứa và tùy tùng cùng nhau đi dạo ở trong rừng Con yêu nhỏ nhất chẳng trở lại nhất định có việc gặp ta Chúa hỏi người về tôi con yêu của ta ở đâu vì đại thần thứ hai không long lao nào miền nghẹn ngào lười khô cứng chẳng thể nói lời đáp lại phu nhân nói rằng con nút ta đâu hay báo nhanh thân ta phiền não cháy khắp cùng mê man buồn loạn ngực ta bị vỡ tan uy đài thân thứ hai đem việc vì vương tử xả thân tâu đầy đủ cho nhà vua biết nhà vua và hoàng hậu nghe rồi vô cùng bi thương nghẹn ngào trông về chỗ xả thân cho xa giá đi về phía trước đi tới chỗ rừng trúc đất xa thân của Bồ Tát nhìn thấy hai cốt lăn long khắp nơi vua và hoàng hậu gieo mình xuống đất ngất đi xăm chết như gió mạnh thổi ngã cây đại thọ tâm mỹ mê loạn không còn biết gì nữa các vĩ đại thần dùng nước tưới khắp người vua ba lại đưa tay lên mà gào không than rằng hòa thấy con yêu tướng khối ngô do đau khổ trên đến trường tiên nếu ta đường thấy con trên trường đâu. tay đóng ngực lăn lộn dưới đất như cá lên mặt đất như châu mất con bây giờ vị đại vương và hoàng hậu cùng hai con đau buồn không long tham thiết chuối ngọc trắng mang cùng với mọi người cùng nhau thu nhặt xa lời thân còn lại của bồ tát ba đặt trong tham để cúng dường này Đà các ông nên biết đây chính là xá lợi của Bồ Tát này này Đà, Đức Phật lại bảo ta thuở xưa tuy còn đủ phiền não tham sân si nhưng có thể ở trong năm đường địa ngục ngạ quỷ bàng sinh thủy duyên cứu giúp khiến tất cả được giải thoát huống gì hôm nay phiền não đều hết không còn tàn dư hiểu thiên nhân sơ đủ nhân tiết trí mà ta chẳng thế vì mỗi chúng sinh quá nhiều kiếp ở trong địa ngục và những chỗ khác thay thế chúng sinh chịu đủ các khổ khiến cho họ ra khỏi sinh từ phiền não luân hồi ư bây giờ đứng thế tôn muốn tuyên lại ý nghĩa này nên nói kể ta nhớ đời quá khứ vô số kiếm không lường táo tràng bồ đề phật lại bảo a nan ông tát đọa thuở xưa đó chính là thân ta đừng nghĩ là ai khác vua là tình phán vương mẫu hậu là ma gia thái tử là tử thị thư mạng thu thất lì cóp là đại thế là đại mục liên một là xa lợi phân ta vì các ông nói nhân duyên lời tha xưa như vậy anh bồ tát nên học nhân thành phật bồ tát khi già thân phát nguyện lớn như vậy nguyện xương thân ta còn đời sau lời chúng sinh đây là chỗ xá thân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 mà chư Phật Bồ Tát vô lượng kiếp đã thực hành các công hạnh khó làm, bố thí đến cùng cực, dùng xương máu mình vì lợi ích chúng sinh. Tiền thân Bồ Tát đã phát đại thiện tâm, bố thí xác thân cứu hộ đói bằng nhiều phương cách với tâm đại bi không dao động. Việc làm phi thường khiến rung động mười ngàn thế giới, địa cầu nghiêng mình sáu cách chấn động, tinh tú nhật nguyệt, hiện điềm triều khác thường, chư thiên hoan hỷ giải hoa cúng dường. Đại sĩ phát đại nguyện lớn, cầu nhất thiết trí, đổi thân giả tàm, cầu pháp thân vi diệu, khi đã chứng đắc rồi, lại đem thí đến cho chúng sinh vô lượng pháp lạc. Với tâm nguyện như vậy, kết tinh từ vô lượng công đức của giới đình tuệ, để lại xá lợi nhiệm màu thù thắng là ruộng phước tối thượng khắp nhân thiên. Duyên lần chúng con gặp bậc minh sư thiện hiểu tri thức giáo hóa dẫn dắt, mà chúng con hiểu được sự thật cuộc đời là giá tạm khổ đau, chỉ có con đường bồ đề vô thường mới đem lại chân hạnh phúc tuyệt đối. Chúng con xin nguyện học theo hạnh nguyện bồ đề của chư Phật Bồ Tát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 từ á quy a y a phật nơi a nguyện a cho chúng a sinh ơi a hiểu a thấu a đạo a lớn nơi a phát a tâm a vô 去呀，对呀。